Yeah. Okay. khăn mà cắm thì nứa cầu thang nhá Nứa cầu thang thì nứa chết áo thôi Ờ Còn cầm lên trên đó, cầm lên trên ăn cơm á Không biết cầm đi đâu ai chà ôi lên trên đi 娃娃。 more time. đợi xong ok oh no oh yeah what kill ok let's go go go go go

Yeah. Ok. Lên bờ. Yeah. Oh. Bro, nice. Yeah.